Rồi, xin chào các bạn đã đến với Hiếu Lan TV. Trong clip ngày hôm nay thì à, mình à, không có làm clip mà mình hướng dẫn và chia sẻ cùng các bạn một cái à, ứng dụng, một cái app đó là app Mega One. Với cái app này chúng ta sẽ làm được gì? À, thưa các bạn, nó rất đơn giản. Cái app này nó gồm có 8 ô quay số trúng thưởng. Gồm có ô 10.000, ô 20.000, ô 50.000, ô 100.000, ô trúng cân điện thoại Oppo trị giá là khoảng hơn 3 triệu đồng và một ô là tiền mặt 1 triệu đồng bắn vào thẻ ATM còn là hai ô còn lại là ô mã số cơ hội có nghĩa là chúng ta quay vào ô nào thì chúng ta cũng đều có cơ hội trúng thưởng các bạn nhé ô à, mã số cơ hội thì à, sẽ được trúng cao hơn nó là một lượng vàng bốn số 9 rồi, biết đâu chúng ta lại trúng đó các bạn nhìn cái à, màn hình nó đang chạy đây thì đó rất nhiều bạn đã trúng thẻ 10.000 20.000 và cá nhân mình cũng đã trúng được hai lần một lần 10.000 một lần 20.000 đây mình sẽ quay thử lần này cho các bạn xem nhé chúng ta sẽ ấn vào cái nút quay đó như vậy là chúng ta đã không trúng thưởng và được cơ hội là trúng một lượng vàng 4 số 9 đó. cái lượng vàng này thì à, đến ngày 14 thì công ty quay thì chúng ta mới biết chúng ta có trúng hay không à, chúng ta lại tiếp tục quay mỗi một ngày là chúng ta được quay 4 lần các bạn ạ buổi sáng này mình đã quay hai lần rồi và đây là lại được hai lần tiếp theo đó có một người đã trúng 100.000 người các bạn ạ. rồi lại lần này nữa lại được cái mã cơ hội đó thế thì à, để sử dụng cái ứng dụng này như thế nào thì ờ, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cách sử dụng các bạn nhé Đối với hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ vào Set Play, còn đối với ờ, hệ điều hành ờ, iOS của iPhone thì chúng ta sẽ vào App Store. Đây, mình đang dùng một con điện thoại Android, mình sẽ vào mục Set Play này rồi sau đó chúng ta sẽ nhập cái từ khóa tìm kiếm đó là mega one các bạn nhỉ mega mega one rồi mega one vui khỏe mãi này đó chúng ta sẽ ấn vào cái ờ, nút là cài đặt để chúng ta tải ứng dụng về đó, các bạn vui lòng chờ trong ờ, giây lát thì ờ, tùy theo tốc độ mạng của các bạn 3G 4G hoặc wifi mà nhanh hay chậm khi tải về Đấy, ví dụ như này của mình chỉ trong vòng ờ, vài giây thôi 31,52 m của chương trình ứng dụng đã được cài thì uh, sau khi uh, chương trình đã cài đặt xong thì chúng ta tiến hành ấn vào cái nút uh, mở chương trình trong cái uh, lần chạy đầu tiên này thì uh, chương trình sẽ cập nhật dữ liệu đây là loát các cái uh, thông tin giải thưởng về chương trình nhưng mà các bạn thường thường thì uh, một hai ngày công ty sẽ cập nhật một lần đó, sau khi uh, chúng ta đã cập nhật xong thì chương trình sẽ mở lại à, mở lại thì chúng ta sẽ nhập vào cái số điện thoại ờ, đăng ký nhá. lần đầu tiên chúng ta sẽ nhập số điện thoại và chúng ta đăng ký Đó, chúng ta sẽ nhập vào số điện thoại rồi chúng ta sẽ nhận được một cái mã xác thực gửi về cái điện thoại của chúng ta đó các bạn ờ, nếu mà nhà mà có nhiều điện thoại thì ờ, chúng ta cứ đăng ký để chúng ta quay đó như vậy là mình đã nhập mã kích hoạt xong các bạn nhá. đó đây là giao diện của chương trình thì uh, lần đầu tiên khi đăng nhập vào chúng ta sẽ ấn vào chữ tài khoản chúng ta ấn vào mục nhập mã giới thiệu chúng ta sẽ nhập vào cái ô giới thiệu là mega 160987 và chúng ta ấn chữ tiếp các bạn nhé các bạn nhớ mã giới thiệu nhé mega 160987 nhá để chúng ta nhập mã vào chúng ta sẽ nhận lấy ờ, được ờ, thêm lượt quay sau khi nhập mã giới thiệu xong chúng ta ấn quay ra Đấy, chúng ta ấn về cái mục ờ, trang chủ và chúng ta tiến hành quay Đó. chúng ta sẽ tiến hành quay xem cơ hội của chúng ta như thế nào Rồi, như vậy là mình đã quay vào cái ô là được cái mã để dự thưởng quay một lượng vàng 4 số 9. Rồi lại tiếp tục ờ, quay lượt tiếp theo xem ờ, cơ hội như thế nào. Rồi, lại tiếp tục một mã số cơ hội khác. Như vậy lần này mình đã không may mắn trúng cái thẻ điện thoại nào cả. Ấn vào quà thì nó sẽ hiện ra ờ, những cái mã cơ hội mà chúng ta đã được này. Đó, ví dụ đây là mã cơ hội ngày mùng 2 4 tức ngày hôm qua của mình đây là mã số là 896481 đây này đó thì các cái mã này là chúng ta sẽ căn cứ vào để chúng ta uh, kiểm tra xem chúng ta có trúng thưởng hay không đấy thì đây là cái lịch sử của mình đây đấy như ngày hôm nay ngày mùng 3 tháng 4 này đấy, mình đã trúng một cái thẻ cào là 10.000 đồng đấy đó trong những lúc thời gian rảnh rỗi này thì uh, nếu mà không có việc gì làm như học sinh sinh viên thì có thể tải cái này về và chúng ta quay thử cơ hội may mắn của mình đó hai bốn sáu tám có 8 ô và trong đó là chỉ có hai cơ hai ô là mã số cơ hội tức là dự thưởng chúng ờ, vàng 4 số 9 còn lại 6 ô còn lại đều là những ô giải thưởng là 10.000 20.000 50.000 100.000 hoặc một chiếc điện thoại Oppo hoặc tiền mặt là một triệu đồng đó thì uh, như cá nhân mình thì đã trúng được hai lần một lần là thẻ điện thoại 10.000 một lần thẻ điện thoại 20.000 đấy các bạn nhìn trên đây có cái dòng chữ các bạn vừa rồi đã trúng điện thoại Oppo đó thì chúng ta cùng thử vận may của mình trong những ngày rảnh rỗi trong những thời gian rảnh rỗi hoặc là kể cả những ai vẫn đang đi làm thì trong những lúc nghỉ ngơi khoảng 5 phút 10 phút chúng ta có thể mở điện thoại ra và chúng ta quay à, hên xui được cái điện thoại à, thẻ điện thoại 10.000 20.000 còn cao hơn thì được những giải cao hơn rồi chúc quý vị và các bạn may mắn đó, hãy ấn nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV